đây là anh hùng ừ. nhìn già xấu quá <laughs> cô bé có đi qua có đôi mắt đẹp biết lên cái sẹt cái mình rất mình luôn hai năm ấy thì nói chung là cũng, cũng không quan tâm đến xong <laughs> cô là cô muốn bỏ chưa? cô có tổng kết được mình có bao nhiêu năm hạnh phúc không ôi giời nói chung <laughs> chả thích có cái năm nào lần đầu tiên mà mình gặp nhau như vậy mình đã có cái cảm giác gì với nhau chưa cô thì ờ, cái ngày đấy là chú ở trên trường chú về anh cô chỉ nói chuyện là anh có thằng bạn tên là hùng nó đi bộ đội nó kể chuyện hay lắm thì lúc bây giờ mình cũng thích sau đó là một thời gian là hôm ấy là chú có về thì chú đào hố vôi đó yeah. Dạ. nhìn thấy chú này à mặc quần đội ờ, quần áo bộ đội thế nghĩ mùng à chắc đây là anh hùng nhưng già xấu quá <laughs> thôi không để ý nữa Dạ. thế là phóng xe đi luôn tuần sau chú này vào chỗ nhà trong nhà chơi thì cô đang lau xe chú vào thì cô cũng chào chú hỏi là anh đạt em có nhà không cô bảo dạ có anh vào chơi thế là chú vào chú nói chuyện gì với anh trai cô thì cô không biết gì <laughs> chuyện không vì sao anh cô mới nói là cái thằng hùng nó muốn tính em đấy <laughs> tính em á cô ấy cô, cô không được đâu chồng già chán không được đúng tình yêu xét đánh gặp là xét đánh rồi xét đánh luôn dạ. hôm đó là tôi đang gạo hôi vôi thế cái ông cô bé có đi qua một đôi mắt đẹp thế biết lên cái xoẹt cái mình giật mình luôn thế là mình nhảy lên lên hỏi hôi vôi cái tự nhiên cô nàng đạp chạy biết luôn mình không biết cái cô nàng ở đâu tình cờ lại vào nhà nhà bạn chơi thì thấy cô nàng đang lau xe ở đấy à. cú canh mắt nó nhìn lại mà á dạ cô hôm nọ đây rồi ừ, rất là nổi lên nổi lên <laughs> đó lúc bây giờ mới nghĩ vào và mới nói chuyện với ờ, ông bạn học đấy anh trai của của, của, của vợ tôi bây giờ đấy chú đạt chú đạt á dạ tôi hỏi một cái cô nào lo xe đấy em gái tao đấy ôi gì ơi thôi thì ông phải sẵn tay để giúp chúng tôi đi thôi. <laughs> trời con có, có có gọi là có hậu phương rồi đó hậu phương rồi đó à. tôi ở chiến trường ra người rất là gầy có bốn mươi bốn bảy ký thôi không mông không vai mà sốt rét ừ, tôi sốt rét ác tính tiết chết ở trên trường rồi yeah. Dạ. rồi tâm thần mất 6 tháng chú bình tâm thần luôn đó hả rồi bị tâm thần rồi nó 6 tháng trời trời ơi thế nên là về lúc bây giờ thì tôi kể chuyện chiến đấu thì ai cũng thích nghe 76 bắt đầu gặp gặp cô nàng lúc đó là tôi đã là thượng úy rồi Ồ. tiểu đoàn phó tiểu đoàn đặc công rồi dữ luôn nhưng mà sao chú tấn công sao mà từ không, đó đến không. sao cái đó là, là có chiến thuật rồi à có chiến thuật luôn <laughs> có chiến thuật luôn <laughs> tôi biết là cái thế mạnh của mình là cái gì một là bạn học ở đây rất nhiều nên tôi dùng bạn học bao vây xung quanh hết không cho thanh thanh niên làng nào vào vào trong này được <laughs> thế là bắt đầu tôi với bằng cách là thôi bây giờ phải vây vây vòng ngoài là dùng bạn học còn vòng trong là nói thẳng với anh bạn học anh trai của cô này anh đạt vâng, anh đạt và đồng thời cũng nói luôn thẳng với ông ông, ông bà già ông bà luôn ông bà luôn cuối cùng hóa ra là bố vợ thôi đấy với bố đẻ tôi thì là hai người chiến tranh cùng đội du kích ngày xưa rồi à. rồi xong thời tới quá thuận lợi luôn dạ. <laughs> dạ. Và được mấy buổi lúc bây giờ đâu có được ngồi gần nhau đâu ngồi cách ở, ở, ở cái ngưỡng cửa không được đụng vào người ra đâu khổ, khổ lắm cô nàng cứ nghe mà chả biết chứ cứ nào trả lời đồng ý cả tôi biết là điều này khó khăn rồi rồi tiếp tục kỹ thuật cứ lại chiến thuật như thế thế sao rồi cuối cùng ờ, tôi cũng sắp đi rồi thế phép bố mẹ tôi ở, ở, ở nhà thấy con về không tìm được người yêu cũng có vẻ buồn buổi sáng các cụ mới hỏi bảo thế nào tình sao thế tôi mới thổ lộ là là con hàng là đặng tỷ phụng đấy còn đồng ấy ông là ôi giời bố mẹ tôi mừng quá sáng hôm sau là đi dạm ngõ luôn trời ơi <laughs> lúc mà nhà trai qua dạm ngõ thì mình như thế nào cô cô không đồng ý không có tình cảm với à. chứ không không hề thì nhìn thế là đã không thích rồi <laughs> nhìn thế đã không thích nói thẳng là không thích là không để ý nữa à. thế là này chú này thì đàn có hát có nhìn thì không đẹp nhưng mà đàn hát vui tính thì mình lại cũng thích thích <laughs> Đại ấy lúc giờ cũng có tỏ vẻ thích Nửa thích nửa không thích Cảm thấy là à nếu mà bỏ thì mình không yêu người này Thì những người kia như giống như ở nông thôn mình thì không biết những cái môn đó Cho đến lúc mà hai bên, bên gia đình ăn hỏi đấy được có hôm trước sau là chú này đi có quen nhau có biết gì đâu chả biết gì gì về cái chú này thế nào lâm hỏi xong cũng chưa biết gì luôn đâu có biết cái gì thậm chí nhà còn không biết thì dạm hỏi xong là chú hùng đi luôn đi luôn đi đi thậm chí vào ăn hỏi còn không biết mẹ chồng đâu có nhìn được ánh mắt trao nhau ánh mắt gì không không, không, không có cái gì đâu không có cái gì hết tao không lén lén tao nắm tay cái là... không không đâu chưa có dạ. luôn hả không có luôn thì dạm hỏi xong cũng không gặp mặt đi không, không, đi luôn đi luôn đi hai năm luôn hả chú tức là chú đi 2 năm sau chú mới quay về đúng rồi để mà cưới hai năm ấy thì nói chung là cũng, cũng không quan tâm đến xong <laughs> cô là con muốn bỏ chứ nói đúng là như vậy dạ. thế xong người người ra người vào bảo vừa mới lớn lên trẻ thế mà đi lấy chồng già <laughs> ngày đấy có ai lấy già như vậy đâu toàn là nhiều khi là phụ nữ thì hơn chồng 2 tuổi cơ dạ. thế là cô mới chán cô chán nó bắt đầu thì cũng là ở cái lớp theo cô thì bắt đầu lên đi tuyển à, gọi là đi à, ấy đấy làm nghĩa vụ đó cô cũng về cô nói với ông bố cô bảo tôi bố con con chẳng thấy anh hùng nó chán <laughs> thế bố con ông cô bảo con ra con nói với bà thưa cái ông bà đồng hoàng bố không ép nữa cái tùy con thôi con chẳng nói là con đi xung phong thanh niên xung phong là xong hết đấy là nó nghĩ vậy đài loa thông báo thì nhà chồng cô ở gần ngay đấy thông báo là cô đã tuyển đắt để đi nghĩa vụ đây thế xong bà, bà ra ngoài xã và nó là con râu tôi rồi tôi không cho nó đi sau đó cô viết thư cho chú này là thôi coi cô như là một đứa em thì chú lại viết thư đi lại cho cô là dù em đi bốn bể phương trời bằng giá nào anh vẫn tìm đến em đặc công mà tìm dễ lắm <laughs> rồi sau đó chú về thì sao chú chú đi làm nhiệm vụ ở campuchia thì bố chú ở nhà mất vì đã nhọm ngõ rồi cô này ra ra là phải chịu tang gia đình bắt phải ra chịu tang à. chưa cưới cũng phải bắt ra chịu tang à. để cho cái nề nếp là như thế thế là sau đó là giải phóng xong campuchia chú hòa hòa với hoàn thành được cái nhiệm vụ ở của chú ở trong đấy thì nó toàn 2 năm 18 là chú bắt đầu với với về yeah. Dạ. cái ngày đầu tiên mà chú về chú gặp cô đó thì cảm giác cô làm sao vào vào là cưới em ạ <laughs> bảo ôi giời không muốn cưới tí nào nữa thật chán lắm thế mồm thì nói vậy nhưng mà sợ gia đình bố à. mẹ mình rất sợ tiếng tăm ngày xưa mà đã gọi là dạm hỏi là sợ lắm rồi phải phải mình giữ vì cái, cái uy tín cho cha mẹ vẫn phải theo cái đôi gối để mà cưới miệng thì bảo không muốn cưới nhưng mà cuối cùng là phải thống nhất là cưới ừ. cưới thì quần áo có gì đâu à, bố cô bảo thôi con đồng ý cưới đi bố mượn chị râu con cái quần đó chứ con <laughs> thế mà bố đi mượn thôi đừng có mượn nhá chị râu thứ hai bắt đầu mới cho cô cái mảnh áo của hồi đấy có anh ở mỹ gửi về là mảnh áo trắng cho cô thế là cô may còn cái quần ấy cô nói cô chưa đi chợ nam định thì chú bảo anh đi chợ nam định thì bảo thôi vậy em gửi anh 50 ngàn anh mua cho em cái quần xe tanh <laughs> cô ấy. nhưng mà chú sang năm đình chú tiêu thế là mất tiêu hết cả tiền còn mất cái quần luôn mất cái quần luôn mong là chồng mà mang về cho mình được cái quần Thế hỏi anh có mua cho em mà ảnh tiêu hết rồi. Hồi đó bà mẹ làm phụ nữ Được tặng hai cái mảnh vải kề bảo Anh bảo thôi hai cái mảnh vải này của mẹ anh đấy Em chọn em lấy mảnh nào mà thôi <laughs> Nhà em nói thật anh không lấy đâu Chưa về làm râu mà lấy của cụ vậy nó mang tiếc cứ nghĩ sao mà đi vợ chưa cưới xinh đẹp thế Làm mất cái quần của người ta tiêu sao lúc đó sao tiêu mà không lúc đó... Ờ, đi là thế này đi mua được mấy cái bông hoa hồng bằng nhựa à. và hoa dơn à, đỏ và trắng xong lại mấy cái dây kim tuyến về để trang trí trong phòng cưới này có lẽ là nó sang như vậy khi lúc cưới thì ở ngoài nha cái cửa thì có cái hai ờ, mét vẻ hoa bình thường thôi trong thì chú đeo hai cái đàn một đàn mandolin một đàn guitar mình cũng thích rồi cũng thấy đẹp <laughs> còn cái dù tím thì làm cái rèm có một cái vali và một cái áo tím và một cái áo hồng cứ nghĩ và chắc là anh may cho mình cũng thích ấy cũng thích nhưng của, của chị râu đeo cho nó đẹp mượn hả <laughs> nhưng mà ý nãy u linh hỏi là chú tôi xài xong mất luôn cái quần luôn hết tiền cái quần đó nó thực ra chú bây giờ nghèo lính ra không chả có cái gì thế là năm mươi nghìn mua quần mà sao không cả mươi nghìn là đi mấy cái bông hoa đó à không mua quần không mua quần rồi mấy cái bông hoa trơn rồi cái đều trang trí để phòng cưới đó rồi ờ, cái quần quan trọng để mặc ngày cưới <laughs> con đang tính đó à... tự nhiên đi mua bông trang trí cưới à... mà ờ. không có cái quần mặc vô thì làm sao làm à... đám cưới không lẽ đám cưới treo hoa mà không mặc quần <laughs> vậy đúng rồi đúng rồi giờ về thấy hoa đẹp hơn quần ủa nhưng mà cái lúc đám cưới thì à, sao nhỉ quần đâu mặc thì lại lại phải mày móng đi mua may ờ, một cái quần khác à. thế vào dạ ờ thế ông bác ở hà nội về thì cho được một cái nón với đôi dép nói chung toàn là đồ đi mượn ý đi xin không à <laughs> chú này thì dưới là quần bộ đội trên là áo trắng của em rỉ mượn không có áo đâu à, đám cưới là đời sống mới ra tuyên bố ngoài xã ra đấy họ tuyên bố vài câu là đã thành đôi à. xong bắt đầu mới về nhà thì mời nước bà con vậy thế thôi không có cái gì hết đám cưới tan rồi thì cảm giác mình sao thực tế là không yêu nhưng cũng không sợ <laughs> cô con thấy cô rất là cá tính luôn à. Ừ. người phụ nữ rất là cá đâu tính có sợ. thì lúc đó chú nắm tay cô lúc nào nghe đám cưới luôn hả à. cho nắm tay chưa không cái ngày mà chuẩn bị về đám cưới thì có nắm tay đứng đây cái nắm nắm bảo ờ, mai rồi cưới thì anh được mấy hôm anh đi thì cô cũng chẳng nói gì kệ nắm một tí xong thôi bỏ ra xong cô bảo thôi anh về đi <laughs> có khát khao à, hôn hôn hôn khó dồn khó khó hôn trộm đâu bác ạ <laughs> đúng hôm ấy là hôn trộm thì cô lấy tay cô sủi lết rồi để Lâu đấy tuổi hả cô ông chuẩn bị cưới à, cưới xong rồi đó hả chưa chưa à, chưa, chưa cưới là hôn trộm hả hôn trộm thì cái, hôn cái, cái, cảm giác hôn trộm nó đã không à? thì, thì có lẽ là sao rồi còn đã lắm rồi sau đám cưới thì sao nhỉ sau đám cưới được 3 ngày thì bắt đầu là chú phải đi ờ, đánh nhau ở campuchia được có 3 dạ, ngày nhưng mà sau đám cưới thì đêm tân hôn đó thì nói thầm hôm thầm hôm cô cũng bạo lắm à. về thì chú này nằm bên đây cô nằm đây thấy chú thổi rồi hồi hộp mà cốt có chả sợ cứ như thế này rồi chú bảo em ơi sao anh cũng mệt lắm thế cô bảo em cũng mệt lắm thế chú bảo thế thì ngủ đi thế là ngủ tít <laughs> sáng mới ra giật lấy mình ngủ <laughs> ngon thế chứ <laughs> thời gian của chú rất ngắn không nhanh đi thì là nhớ cái nhiệm vụ của chú trong miền Nam chú là phải nói là cái cuộc tình này á, là có gọi là những cái chiến thuật hết sức là dữ dội đánh bao vây ha bốn hướng ha bốn ờ, gọi là bốn lớp luôn dạ. đánh từ trên ngọn xuống dưới góc luôn đánh tứ tung hết gom dạ. bao nhiêu chiến thuật mới giành được dạ. Rồi cái đêm tân hôn mà quay ngủ luôn rồi sau đó chừng nào mình mới chiến đấu tiếp nha không không được 3 ngày <laughs> đụng chạm ba ngày ngủ hết luôn hả cô ba ngày thì nói chung là thì nói chung là nó không có chính yếu được <laughs> thì là phải đi đi thì cô lên thị xã thì chú đám cưới trong 3 ngày là phải đi rồi chú này sốt lắm chụp vội cái hình cưới cái đứa em gái chú ở trên thị xã bảo chị mới cưới mà anh phải đi thì chị phải đi với anh thôi đi theo anh xem có được về ngày anh về ngày nào rồi bảo anh về thì bọc có quần áo đâu thế là em nó lại thương nó lại cho quần áo còn nó mượn <laughs> mượn quần áo em chồng thế mới mặc vào là đi theo chú này đến hỏi cái thủ trưởng là báo cáo thủ trưởng em đã lên em vừa cái vợ em được 3 hôm thì thủ trưởng gọi điện sang campuchia xem là nếu mà đang đánh nhau thì em đi còn nếu không thì cho em về mấy ngày thế là ông ấy gọi điện thì bên tình hình là vẫn chưa căng thẳng lắm thì ông cho về 4 ngày à. quá à, về tiếp tục chiến đấu <laughs> đấy là về rồi có bốn ngày đấy xong lại tiếp tục lại đi đi chỉ có đi thôi mà sau lúc đi lần thứ hai đó bao lâu thì cô sinh cháu đầu tiên ôi thì mãi năm tâm tư rồi mà năm bên tư mới lại sinh con gái lớn này nghĩa là sao chú về được sau nữa mới sinh hả chưa còn lâu chưa luôn chú lại đánh nhau ở campuchia thì bắt đầu lại về phía bắc thế người ta mới nói là thôi mấy vợ mới cưới thì cứ về để điện cho vợ lên gặp không biết đâu đi nhỡ sao sao thế với điện về thì mẹ mẹ chồng bảo con đi thăm chồng con đi bảo thôi con không đi đâu con sợ lắm con chưa đi đâu xa bao giờ thế thì bà mới bảo là bảo cái đứa em à đứa cháu nó gọi thím ấy nó dẫn đi thì dẫn lên đến ờ, gần cái chỗ chú đóng quân thì có cái người bạn của chú ra mới bảo ôi em chào chị em mừng quá chị đã đến rồi anh ở trong nhà chị vào đi cứ vào đến nơi thế bảo thôi em xin lỗi chị là anh em đi chiến đấu tối hôm qua 12 giờ đêm bắt đầu đi phòng thế là buồn quá thôi đi về đấy đấy là đấy, đấy có gặp đâu nhưng mà lúc đó là cái cảm giác yêu thương nó đã có chưa cô thì lúc ấy thì buồn thôi sau bao lâu thì chú lại về với cô nữa rất là ít vì chú là luôn luôn để cái nhiệm vụ của của, của quân đội cái đặc công lên trên đảo gần như chú là người đứng mũi chịu sào trong cái binh chủng đặc công chưa biết bao giờ biết cái nghỉ phép thế sau khi uh, à, chú hoàn thành cái nhiệm vụ là giải phóng campuchia xong yeah. Dạ. thì hai chuyến mô hình là chở chú ra ra hà nội này hà nội xong rồi bắt đầu cái điện cho cô lúc mà trời nói chuyện ấy đấy nhưng mà sau đó đó bao lâu thì chú ờ, chú về chú có đứa cho con đầu tiên với cô ngày đấy thì bắt đầu là không có con thì nhà với xôn xao nọ kia dạ. chú mới đưa lên để khám cái chuyện con cái thì kết luận là chú ấy nếu mà không chữa là không có con cô lúc giờ cô ờ, thất nghiệp về cái nghề theo là quyết tâm đi học may chú bắt đầu là chữa bệnh chú bảo thôi để anh xin em lên gần với vợ chồng để có điều kiện chữa để có con sau đó là cô có thai luôn năm tháng tư thì bắt đầu có bầu bé này được 6 tháng thì chú này lại ra phía bắc đánh nhau thế là ở gần được 6 ờ, tháng mà không có một cái tin về rất là sợ cho đến lúc gần sinh thì nói với các thủ trưởng ở bên bộ tư lệnh bây giờ em sắp sinh cháu mà giờ chồng không có nhà em chẳng có cái gì để mà ăn cả thì cho em về quê để em sinh cháu thế là ở bộ tư lệnh họ mới sắp xếp xe cho về để về để dựa với gia đình về bắt đầu dọn dẹp nhà cửa thì nói chung là được 3 ngày thì sinh con bé này bây giờ thì cô chú có mấy cháu hai à, lớn này là sinh năm 84 bé là 86 là con trai yeah. Dạ. đó thì bây giờ chúng nó cũng vợ chồng con cái hết rồi yeah. Dạ. nhưng mà từ đó thì bao lâu thì trong cô xuất hiện cái tình yêu đối với chú cô chỉ nghĩ lo đến con cái là nhiều chứ còn cái, cái tình cảm thì giống như là, là nghĩa vụ với nhau vậy thì thôi chứ còn cũng không được gần nhau nhiều mà cái chú này thì chú chỉ lúc nào cũng trách nhiệm chỉ huy lớn lắm dạ. về gia đình mọi cái thì chú không phải nhìn đến vì cô là người đảm đương hết tất cả nuôi con à, ốm đau là ở cô hết một người lo cho Đúng rồi. À, đất nước đất nước lo cho gia đình. chỉ có một gia đình phải nói quý việc chăm con lo cho con rất là vất vả vất vả bởi không bao giờ có chú bên cạnh cô cả chả có lúc kinh tế thì gần như là không có gì không hết không có đến nước mắm phải đi vay lúc sinh con cũng có chồng bên cạnh rồi lúc có bao giờ cô tủi thân cô khóc không cô cũng buồn nhưng mà hình như nó cũng ít thôi tại vì cứ nghĩ đến con rồi lo cho con mọi bề rồi tôi cũng không cũng nghĩ cái gì hết không phải là à, mình dành để nghĩ là à mình cần chồng mình cái nọ cần có được đâu mà mình cần có nghĩa là mình xác định là mình đã chịu đựng cái cảnh đó là mình phải xác định mình rắn giỏi lên một người hy sinh cho đất nước hy sinh cho nhiệm vụ à, một người hy sinh cho gia đình như vậy thì ở chiến trường chú sống chết gần như là nó một cái ranh giới rất là khác bên nhau chú có lo rồi nhớ con có bao bao giờ mình nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ về được gặp vợ con không chú lính của chú nó hơi khác với các binh chủng khác vì nó ngặt nghèo dạ cái sống cái chết nó gần như là trong gan tấc thôi vì chú cũng tin tưởng vào, vào vợ chú thế tại sao chú đi các nơi không phải là không có những người con gái yêu chú nhưng chú đều trả lời không thì bao giờ chú về gặp con được Đến lúc con bé này được 15 tháng thì ờ, nói là bố con chuẩn bị về đi đón bố nhá thì Lúc 15 tháng thì nói chung là con này bị ép nhiều này Cô nuôi nó nhưng mà cô phải làm nhiều Vừa đơn vị vừa lo cho con nhưng mà Ép con ngồi, ép con đi, ép con đứng Lúc nào mẹ nấu cơm thì bảo đi nhặt củi cho mẹ nhá Thì nó cũng lang thang nó đi nhặt với cái cận cận xoan các thứ rơi thì nó bảo Mang mẹ nấu cơm đấy mẹ cho ăn đấy mẹ nóng lắm mang quạt cho mẹ thì nó cũng biết kéo từ cái chiếu xuống để nó lấy quạt cho mẹ đến lúc mà được 15 tháng đi đón chú thì cũng bảo đi đón bố về nhá thì nó bảo đi đón bố về nhá nhưng mà khi gặp chú thì nó bảo cái bác <laughs> về người vô cùng nó bảo bác này nuôi ra nó đuổi <laughs> cái chú cứ bậu của cô thì nó lại bác thì nuôi ra <laughs> nó không cho lần đầu tiên là dạ. chú được nghỉ phép một tháng thế là chú đóng đóng cho con một cái gác băng dây cô về cô thấy con bé nó ở cái cái ngăn gác băng dây nó có bò lùm nhùm cô bảo ủa sao anh nhốt con vậy mà không nhốt thì tôi trông làm sao vừa đóng vừa nhốt cháu con ở tầng dưới trời ơi khi mà sanh người con thứ hai là chú có ở gần cô không hôm ấy là gánh hai chục gánh nước thì cái cái anh à, thủ trưởng anh bảo chị em nhìn chị như sắp sinh cháu chị nghỉ đi thế mà tôi chưa sinh đâu thế về nhà tối lại gánh thêm 7 gánh nước vào cái thùng phi này thì một thùng phi ngày xưa là đựng xăng á đấy xin là cái thùng phi đấy thế là gánh được 7 gánh nước thì cũng vẫn giang tay vẫn xúc thì những người mà éo cái bà này bụng to thế mà hãy còn gánh nước nọ kia thì cái tối hôm thứ bảy thì chú này về nói là anh xem có khi em sinh con nọ kia thì chú bảo làm gì có chuyện sinh em bảo em thấy nó cũng đêm thì cũng cứ thấy nó cứ tê tê người tê mông nó không đau bụng chờ mãi lúc 12 giờ đêm đến 5 giờ sáng thì bảo hay anh dạy anh nấu cho em nồi cơm em ăn xong đưa em đi khám nhỡ em đẻ ra để sao thế ờ, chú này mới dạy mình ra ngay cái một đoạn này để rửa mặt thì thấy nó tụt <laughs> trời nó tụt vào chạy rối rít lên vào anh ơi em đẻ <laughs> thế chú này này đang dắt cái xe đạp à, lên xe em bảo đẻ đây này <laughs> thế chú mải móng chú quay rồi chú hứng ôi con trai em ơi cái nhổm lên à thôi kệ nó con trai được rồi thế xong rồi chú này mới gọi cái chú ở bên cạnh là vợ anh ờ, sinh thì em đi gọi bác sĩ của anh thế là trong cái nồi cơm thì chưa nấu cơm nhưng quẳng dao cái kéo vào đấy vừa với được dao kéo ném vào đấy thế đun thế là cái cô y tá hôm ấy là cái ngày cũng nghỉ thế là cô sang cô cắt đốn lau chùi cho thằng bé đây là để rơi cái thằng ấy rất là nguy hiểm phải nói cuộc đời của cô chú ờ, qua một quá trình nãy giờ của chú kể đó chẳng có gì không có gì thảnh thơi thảnh thơi không có không gì có gọi là cũng không có tình yêu cũng không có cái gì sự gần gũi chăm sóc lẫn nhau cộng cũng không có tuổi thanh xuân luôn nữa nhưng mà con lại không hiểu tại sao mà cô lại có thể kể lại với một cái tâm thế rất là thoải mái tại vì mình nó cứ kiểu chịu được những cái vất vả của nghị lực thật sự là đây là một câu chuyện có thể nói là một cái bi kịch trong cuộc sống luôn đó không ai ờ, có à, được như dạ. cô với chú cái trường hợp này đâu dạ. nói thẳng lên gần như ai. là không có thời gian để yêu nhau không luôn không có thời gian dạ cũng không có thời gian để từ lúc nghỉ hưu thì vợ chồng mới được gần nhau dạ từ lúc nghỉ hưu, nghỉ hưu chú nhớ là chú ờ, đã cưới cô bao nhiêu năm không thì năm 78 cho đến giờ thì không là 42 năm 42 năm mà về hưu là từ 10 năm 10 năm 10 năm chú này chú ở Tây Nguyên cô ở dưới cô nghỉ công việc của nhà nước cô về cô buôn bán buôn bán cà phê nước ngọt may quần áo lang thang đi sang chợ Bắc Qua mua vải về cắt may để tự vắt vai đi chợ bán lang thang nữa cơ có mà xong nuôi heo nhá nuôi gà nuôi ngan có tất cái gì cũng có luôn ờ, đó. vậy thì cô có tổng kết được mình có bao nhiêu năm hạnh phúc không ôi giời nói chung <laughs> chả thích có cái năm nào tại sao một mối tình nó lớn lên như thế một mối tình kéo dài bốn mươi mấy năm mà chẳng có lúc nào người ta được gọi là tình yêu cả có bao giờ mà chú nói với cô là tiếng anh yêu em chưa Ôi, cái đấy thì cũng thư thôi cái cần thực tế thư nào là con lợn con con chó con lúc nào con có <laughs> nhưng mà ngoài đời ngoài đời này không có cái đoạn ấy à. bắt đầu về làm râu nó thật thì khổ lắm cô dưới bếp cô nấu nướng chú ở trên này chú nhìn giờ nha cô hôm chú bảo chi hôm nay em nấu hơi chậm tí đấy đấy quân sự đến giờ ngủ là ngủ <laughs> kiểu giờ có chỗ này ngủ đến giờ ăn cơm mà mày thì mày nấu cơm cho khách nhá mồ hôi một cây dưới bếp nấu cơm cho khách lên anh lên hỏi ăn cơm đi có ăn cơm không Không. có xong rồi hai hàng nước mắt chảy quân sự vì chú này chú nghĩ đến chiến trường công việc của chú chưa ổn thì chú cũng vậy thôi chứ không phải cái tâm trạng chú thì cô nghĩ là chú tốt nhưng mà cũng vì công việc cô mới giận vậy cô để trong tâm nhưng cô không nói ra chú tổ chức sinh nhật cho cô lần nào chưa chưa có <laughs> chưa có lắm lúc bạn bè bảo ơ thế chồng có tổ chức sinh nhật cái gì gom cả đời mong bông hoa cứt lợn bay về chẳng <laughs> cái câu chuyện của cô chú mà nhớ là con sao hôm nay con con thương cô quá con yêu vô cùng luôn á con yêu cái cách của cô đối diện với lại mọi cái chuyện xảy ra trong cuộc đời của mình và con yêu cái cách cô xử lý nó nữa và yêu cái cách cô đón nhận nó thực sự ra nếu như con là cô con sẽ kể lại như là một cái tấn bi kịch là cô trong một cái tâm thế đón nhận tất cả những điều đó và dạ. sẵn sàng gọi là chống chọi với tất cả mọi dòng bão bây giờ mình có than thân trách phận cũng biết than với ai dạ. hôm nay sẽ có một lá thư gửi à, quá khứ đây là lá thư mà của cô viết cho chú À. con xin phép cô cho con đọc lá thư này cho chú cũng như là quý vị khán giả bức thư này em gửi đến chồng em người lính cụ hồ thời gian thấm thoát thôi đưa anh và em đã đến với nhau là một tình yêu tình cờ không hề có sự sắp đặt khi gặp nhau thời gian thật ngắn ngủi không đủ để mà hiểu hết về nhau để rồi thời gian 2 năm trôi đi trong khoảng cách anh về dài ngày sau đó chúng ta đã trở thành vợ chồng từ khi đó thời gian gần chẳng được bao lâu rồi em lại phải sống xa anh người lính cụ hồ ạ à. vì nghĩa vụ thiêng liêng của anh dành cho tổ quốc em ở lại tuổi đời mới 20 mọi bỡ ngỡ có những lúc thăng trầm đời con gái buồn vui lẫn lộn mà có mấy ai hiểu được đâu lấy nhau mấy năm ở gần tính từng ngày mà em chưa sinh cho anh được một đứa con rồi tội lỗi lại đổ hết lên đầu em đó em buồn lắm em chỉ muốn về nhà với cha mẹ mình thôi xong lại tự trách sao lại chọn người áo lính mà phải khổ thế này em ở hậu phương anh ra chiến trường xa lắm và buồn lắm rồi mấy năm trôi qua khi tổ quốc tạm bình yên anh đã đưa em đi để được ở gần anh nhiều hơn và cuộc sống lại bước sang một trang mới rồi đến một ngày em sinh cho anh đứa con gái đầu lòng gian khổ quá ngoài công việc ra thì có ngày nghỉ em vào dân để mà làm cỏ hái rau để rồi họ cho em ít rau và hạt đổ để cho con ăn nuôi con thiếu thốn trăm bề nhiều lúc em phải cố gắng và ý chí quyết tâm khổ mấy em cũng sẽ vượt qua rồi sau đó em lại sinh cho anh thêm một đứa con trai nhưng rồi đến lúc anh vẫn phải xa mẹ con em vì nhiệm vụ của đất nước em nghỉ việc ở đơn vị để trở về hậu phương buôn bán làm nhiều công việc để kiếm tiền nuôi con đã bao lần nước mắt em tuôn trào mọi việc em phải đóng vai vừa làm mẹ vừa làm cha cho hai đứa con rồi thời gian đằng đẵng trôi đi cho đến khi anh được về hưu thì con gái em đã đi lấy chồng và sinh con con trai thì đi học nước ngoài và trở về làm việc ở nha trang lại hai vợ chồng già và nuôi thêm cháu ngoại tới đây thì em chỉ mong ước một điều cuộc đời còn lại hãy dành và quan tâm lẫn nhau cùng con cháu tạo nên một gia đình luôn hạnh phúc và đầm ấm vợ của anh luôn mong và dẫn đợi Chương nghĩ thế nào về lá thư nè? Ờ, vẫn tự trách mình Thương vợ cũng thương con đấy Quế Linh nghĩ rằng Chúng nên nhớ bên cạnh mình có một người vợ yeah. Dạ. Đã hy sinh bao nhiêu năm yeah. Dạ. Hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để có hai đứa cháu để lo cho mình một người vợ luôn luôn yêu thương và cần cái sự chia sẻ đó dạ con nghĩ là cả cuộc đời của cô á nó là một sự gồng gánh cô chịu đựng để bản thân mình phải mạnh mẽ đúng rồi để mình nuôi các con nhưng mà con nghĩ những cái mong muốn những cái nguyện vọng của cô dành cho chú cô đã nói ra hết rồi thì con nghĩ là chú cũng đã hiểu thì con mong là kể từ giờ phút này cô cô đừng gồng nữa chưa bao giờ chú tặng cô một bó hoa nào cả chưa bao giờ nhận một tấm thiệp nào cả chưa bao giờ nhận một cái lời yêu thương nào cả chưa à, bắt đầu từ hôm nay đi chú hả à, chúng ta cần à, trao nhau những cái gì đó dành cho tình yêu chút xíu đến ngày nào đó ngày 8 tháng 3 ngày 14 tháng 2 hay là ngày sinh nhật của cô chú có thể tặng cho cô bó hoa nào đó tình cảm mà mình đã đánh mất trong tuổi thanh xuân một chút lãng mạn gì đó trong tình yêu chứ nhỉ dạ thật ra thì hôm nay á là chú có tự tay làm tặng cho cô một cái tấm thiệp mà con giấu từ hồi nãy giờ à. bây giờ con mới đem ra đây thì đây là đi. tất cả mọi cái á là chú làm đúng không chú làm à. chú làm bằng tay là chú à, có thể à, trao cho cô và nói điều gì đó trái tim của tôi rồi trái tim của anh giao hết cho em còn đây là bốn đứa cháu à bốn đứa cháu bốn đứa cháu mấy ông cháu là là cắt làng đây bà đấy một đó là ừ. ừ, cảm ơn trời ơi con thấy trong đó có vài hàng chữ đó con không biết là chú ghi cái gì ở trong đó chúc em trăm năm hạnh phúc đàn ông là xây nhà đàn bà xây tổ đấy nó vẫn rơi rồi nó rơi <laughs> khổ quá người cô xây nhà xây tổ ấm luôn xây, xây nhà xây tổ ấm <laughs> dạ. còn chú cũng đã góp phần xương máu của mình để xây tổ quốc này ừ. đẹp hơn dạ.